nhưng tiền tài từ đâu mà có? Chúng ta thử xem Phật Pháp lý giải vấn đề này như thế nào. Phật Pháp có thuyết về nhân quả luân hồi. Nhân quả trong quá khứ, hiện tại, tương lai cứ liên tục tuần hoàn không đầu không cuối. Nếu như chúng ta trong quá khứ rất keo kiệt, chưa từng bố thí, như vậy cho dù kiếp này có được di sản trăm triệu thì cũng chưa chắc đã được hưởng. Nếu như trong quá khứ bố thí nhiều, kết nhiều thiện duyên. Vậy thì kiếp này dù có sinh ra trong gia đình nghèo khổ, thì sau khi lớn lên cũng sẽ được hưởng phúc báo đầy đủ. Câu chuyện thứ nhất, Thái tử và người ăn mày Chuyện kể rằng, có một người trong tiền kiếp đã tích được rất nhiều phúc báo. Vì vậy kiếp này đầu thai vào làm thái tử tôn quý. Lại có một người khác trong tiền kiếp keo kiệt bùn xỉn. Vì vậy kiếp này trở thành một người ăn mày nghèo khổ, Thái tử bởi vì đã từng làm nhiều việc thiện trong tiền kiếp nên từ nhỏ tính tình khảm khái, hào phóng, bố thí rộng rãi. Thậm chí còn đem bảo vật trong quốc khố mà bố thí cho những người dân nghèo khổ. Quốc vương không chấp nhận được việc này, trong lúc tức giận đã đuổi thái tử ra khỏi hoàng cung. Thái tử lưu lạc khắp nơi trên đường phố, không có gì ăn, cuối cùng phải đi ăn xin về sau thì gặp được người ăn mày kia, cả hai trở thành bạn bè tốt của nhau. Kết bạn cùng đi, lang thang khắp trốn. Ở một quốc gia lân cận, quốc vương đột nhiên qua đời, nhưng lại không có con để kế thừa vương vị. Các đại thần vô cùng lo lắng, bắt đầu đi tìm kiếm khắp nơi. Muốn tìm một người có đủ phúc đức để kế nhiệm quốc vương, quản lý quốc gia. Một ngày nọ, Thái tử và người ăn mày kia lang thang đến quốc gia này. Thái tử đi mệt quá, mới nằm dưới một cái cây mà nghỉ, người ăn mày thì đi ra ngoài xin ăn. Bánh nướng kẹp vàng Lúc này đúng lúc mấy vị đại thần đi qua nơi này. Họ nhìn thấy thái tử ngủ say dưới gốc cây, cũng phát hiện một việc kỳ lạ. Mặt trời tuy xê dịch, nhưng bóng của cái cây thì lại không rời khỏi thái tử trước sau vẫn che cho chàng khỏi bị nắng. Các đại thần vô cùng vui mừng, nhận định Thái tử là người có đại phúc đức. Vì vậy mới gọi chàng tỉnh dậy và mời chàng về làm quốc vương. Sau khi Thái tử lên làm quốc vương thì vẫn nhớ về người ăn mày kia, cũng muốn cho anh ta có được cuộc sống đầy đủ. Nhưng mà nhất thời tìm không thấy đâu. Vì vậy Thái tử mới nghĩ ra một biện pháp. Chàng nướng mấy cái bánh và ở trong một cái bánh kia thì bí mật bỏ vào đó một miếng vàng. Sau đó mới phái một người thuộc hạ đi tìm người ăn mày, rồi tặng số bánh này cho anh ta. Tiền tài từ đâu mà có? Là do phúc báo mỗi người. Người thuộc hạ đi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy người ăn mày, liền lấy bánh ra tặng cho anh ta. Người ăn mày cầm từng cái bánh lên ước lượng, phát hiện một cái bánh nặng hơn bình thường. Anh ta không biết là bên trong có kẹp vàng, ngược lại còn cho rằng miếng bánh này chưa chín. Vì vậy mới lấy cái bánh đó trả lại cho người thuộc hạ. Cái này trả lại cho anh. Có thể thấy phúc báo là do nhân quả quyết định. Mỗi người đều có tiền tài nên được có của chính mình. Đây chính là do nhân đã gieo ở đời trước. Vì vậy chúng ta nếu có phúc báo đầy đủ thì dù không tranh với ai thì tiền tài cũng không thiếu thốn. Câu chuyện thứ hai Công chúa Thiện Quang Câu chuyện này ở trong Phật thuyết Ba Tư Nặc Vương Thiện Quang Duyên Kinh Kể rằng vua Ba Tư Nặc có một người con gái tên là công chúa Thiện Quang Nàng được vua cha cưng chiều hết mực Một ngày nọ, vua Ba Tư Nặc nói với công chúa Con gái à, con sinh ra trong gia đình đế vương Vinh hoa phú quý như vậy, cần phải cảm tạ ta mới được nhưng công chúa Thiện Quang lại tín phụng Phật Pháp cho rằng tội phúc là tự làm tự chịu, vì vậy mới nói với phụ vương. Con sở dĩ được làm công chúa cũng không phải là do phúc của cha, mà là do phúc báo con đã tích lũy được trong tiền kiếp. Vua Ba Tư Nặc nghe vậy thì rất tức giận, ông muốn chứng minh quan điểm của công chúa Thiện Quang là sai lầm. Vì vậy mới đem nàng gả cho một người ăn mày trẻ tuổi. Công chúa Thiện Quang và người ăn mày sau khi kết hôn thì phát hiện ra ở một lỗ thùng ở trong nhà của người ăn mày có một kho báu rất lớn. Nhờ vậy mà nàng lại giàu sang phú quý không kém gì vua Ba Tư nào. Từ hai câu chuyện trên, chúng ta nên có quan niệm đúng đắn về tiền tài. Không cần quá tham lam, càng không thể vì tiền tài mà đánh mất đạo đức. Tiền tài từ đâu mà có? Chính là lấy đạo đức làm gốc, làm lợi cho người khác chính là cái gốc của phúc báo tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Muốn được trường sinh bất lão nhưng tiền tài bất chính phải làm sao? Người sống ở đời, quý ở chỗ giàu mà có đức Đối với tiền tài, sinh không mang theo đến, tử không mang theo đi Cố công nắm giữ rồi cũng không được gì Có người muốn nói chuyện trường sinh bất lão Nhưng tiền tài bất chính trong nhà phải làm sao? Vị quan cầu thuật trường sinh bất lão không tử từng giảng Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo Ý là người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý Nhưng lại có một số người để có được tài lộc thì không từ một thủ đoạn nào Người xưa hay nói tiền bất nghĩa thì không thể nhận Tiền tới như thế nào thì sẽ đi như thế Câu nói này quả thực rất có đạo lý Trong năm Càn Long thời nhà Thanh Có một vị quan người kim quỹ Giang Tô tên là Trương Lý Hạo. Vào năm Càn Long thứ 31 đến 33, 1766-1768, ông nhậm chức lễ bộ thượng thư. Vị thượng thư này là người thích tìm hiểu thuật trường sinh bất lão. Trên đường về quê, khi ngang qua Giang Ninh có ở trọ tại đây. Khi vừa đến, ông có mang theo 160 vạn lạng bạc có vị tổng binh họ Lang từng là cấp dưới của Trương Lý Hạo giới thiệu cho ông một vị đạo sĩ họ Chu. Tương truyền người này rất giỏi thuật luyện đan, đã hơn 900 tuổi, có thể biến hạnh nhân thành bạc, lần nào cũng thành công, rất thần kỳ. Thượng thư họ chưa nghe lời giới thiệu vô cùng thích thú, lập tức cử người mời đạo sĩ nọ về nhà. Đạo sĩ thuyết phục vị thượng thư hãy bỏ ra 100 vạn lạng bạc để luyện đan và nói ăn một viên đan dược của tôi có thể trường sinh bất lão. Loại đan phải luyện bằng bạc. Tin là thật, sau ba ngày trai giới, Thượng Thư chọn mảnh đất phong thủy đắc địa. Bỏ ra năm vạn lạng bạc theo phương vị bát quái xây dựng một phòng và lò luyện đan. Mua hơn trăm gánh củi để luyện đan. Ban ngày ông đích thân giám sát, buổi tối cử người thân tín trông coi suốt đêm Họ đều tận mắt nhìn thấy bạc được bỏ vào lò và nhanh chóng biến thành chất lỏng màu trắng bạc. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, Trương Lý Hạo tiêu tốn vào đó hơn 8 vạn lạng bạc, nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tiên đan đã luyện thành. Vị thượng thư có chút khó chịu, chất vấn đạo sĩ, tại sao đan vẫn chưa luyện thành? Đạo sĩ đáp, dùng đủ 100 vạn lạng bạc bảo đảm tiên đan có thể luyện thành. Sau đó, khi ngậm trong miệng, người sẽ không cảm thấy đói, cũng không cảm thấy nóng lạnh. Muốn tới phương Nam sẽ lập tức bay tới phương Nam. Muốn tới phương Bắc sẽ lập tức bay tới phương Bắc. Không nơi nào không thể tới. Lúc này vị thượng thư đã có chút bất lực, nhưng không còn cách nào khác nên lại bỏ thêm mấy chục vạn lượng vào. Dù vị đạo sĩ đi rửa tay, đi vệ sinh hay tới đâu họ trương đều cử người đi theo giám sát. Tiền đến thế nào thì ra đi như thế. Một buổi sáng, lúc đạo sĩ đang đi vệ sinh trong vườn, khi người theo dõi vừa quay đầu đi thì ông đã biến mất không dấu vết. Không ai biết ông đã đi đâu. Người theo dõi cũng vô cùng ngạc nhiên. Chạy tới phòng luyện đan thì cũng trống trơn. Hay tin, vị thượng thư vội vàng tới phòng luyện đan và lục tung tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một bức thư trong túi của vị đạo sĩ, trên đó viết Tiền của ông đều là của cải bất chính. Kiếp trước tôi và ông có quan hệ nhân duyên, nên tôi đặc biệt tới lấy một chút để làm lộ phí chuộc tội cho ông ở âm phủ. Sau này ông sẽ hiểu, mong ông đừng trách cứ. Người nhà trông coi vị đạo sĩ cho biết, mỗi khi bỏ 5 vạn lạng bạc vào lọ lại nghe thấy trên nóc phòng có tiếng độ mơ hồ như tiếng sấm sét nhưng thực sự không phát hiện bất cứ dấu vết nào cho thấy vị đạo sĩ đã vận chuyển bạc đi. Một trăm vạn lạng bạc kia giống như không cánh mà bay. Thật đúng như câu nói của người xưa, tiền đến thế nào thì ra đi như thế. Dục vọng không bỏ nói gì chuyện trường sinh bất lão. Vị thượng thư này tính ra còn may mắn vì dù gì số tiền bất chính của ông cũng được lấy đi để chuộc lại lỗi lầm. Còn nếu cứ ôm khư khư số tiền đó thì không biết chừng sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Sau khi chết còn có thể bị đẩy xuống địa ngục. Đừng nói đến trường sinh bất lão, giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Con người muốn trường sinh bất lão, muốn được làm thần tiên, nhưng ham muốn dục vọng thì lại không chịu bỏ